truyền thái giám đi à, nhầm nhầm nhầm truyền thái y đi à, ai anh đã quên mất luôn đường về ủa phải mình hát vậy thiệt trời ơi ông hát cái gì tầm lâm tầm sao vậy ông nội trời thì thôi trời ơi là trời bà không thấy bộ đồ tôi đang mặc trên người hả bà hãy nhìn đi nè mấy bạn fan hãy xem đây đó mấy bạn thấy hôm nay mình mặc cái bộ đồ nhìn lạ không ừ. xin giới thiệu với các bạn luôn nha hôm nay phong đang đóng vai làm một gọi là thái y ở trong gọi là hoàng cung nữa bạn đó mà bạn biết thái y là gì không nếu như các bạn biết Thái Y là gì thì nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha Thì thôi mấy bạn khỏi bình luận luôn Mình nói cho bạn nghe luôn nè đó Thái Y sao biết là gì không Trời à, ơi Thái Y ha là người gì ta Là người gì ta Cái người gì mà hay đi chơi với hoàng tử gì đó nè Tào lao Thái Y Thái Y là bác sĩ bà là bà Tào lao Tào lao Thôi hôm nay nè Mình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 Bây giờ thì thấy y Phong Cận phải đi tìm bệnh nhân đây Ok rồi để xem coi bệnh nhân đầu tiên là ai nè Ê, Bệnh nhân đầu tiên là Sam nha Sam uh, My à. đang bị uh, bệnh gọi là béo phì các bạn ơi bạn coi nè đó kia tôi là vậy ờ đó tôi là người thanh mạnh được không đó không ổn không hề mập tí nào ok à. ừ ừ không không hề mập mập tí nào đâu bà đứng im coi đứng im coi này này thấy không à. trời ơi là trời cái bụng nó <laughs> bự nó tròn do vậy mà kêu là không không mập tí nào tào lao tự ừ, đây là đồ gối thôi vậy không thú bông thì ông mang rồi nó mới béo nhìn như cute hiểu không à à là, là là là ừ. do cái áo này nó nó nó làm cho bà béo ra chứ không đúng phải rồi. là bà bà béo đúng không ok Đúng vậy rồi. thôi rồi ok rồi chúng ta cùng nhau đi đến bệnh nhân đầu tiên nè ok thì hôm nay phong sẽ làm thái y hay còn gọi là bác sĩ còn sam sẽ làm y tá nha các bạn nha ok ok thì bệnh nhân đầu tiên của chúng ta đó chính là mèo simmy các bạn ơi trời ơi là trời không biết mèo simmy bị bệnh gì đấy ta ok đi đi đi xuống đi xuống khoan từ phải lưu điểm hồi sinh lại nè rồi sau đó nhảy xuống dưới đây đó ấy à rồi ok nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy xuống nhảy xuống rồi ok à. Chúng ta sẽ cùng coi thử xem coi mèo simi bị bệnh gì nhá bạn nha Trời ơi là trời, bả nằm một đóng luôn các bạn ơi nè. Trời ơi sao nằm đóng rồi ê bà tránh ra cho tôi leo coi bà bà đã mập rồi bà cứ đẩy đẩy đẩy tôi hoài tôi không leo được à trời trời ok thì à, để xem coi ơi trời ơi mấy bạn ơi bạn coi nè simi hiện tại đang bị gặp tai nạn còn đang bị chảy máu quá trời luôn bạn ơi à, bên đây cũng bị nè trời ơi sao ấy trời, trời nè. ơi là trời thôi không được rồi sao ơi chúng ta cần phải phẫu thuật ngay lập tức chúng ta cần phải gọi là đập hết cái mấy cái cục máu này ra và phẫu thuật ngay ngay ngay ngay ngay lập tức bà bà bà bà à. bà, bà bà qua cái cục bên kia bà bà đập giùm giùm tôi tôi đập mấy cục bên đây cho rồi đó chữa chi chữa chị liền ok à. rất là đơn giản thôi bạn ơi chỉ cần đập hết mấy cục này đi hiểu không đó ok đó rồi xong chúng ta làm gì tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái cục màu trắng này nè các bạn chúng ta sẽ phá lại cái áo giùm cho Simmy nha ok Sam ơi bà bà ờ, nhìn nhìn theo tôi bà làm theo nha đó không thôi tôi ờ, không tôi... cho bà lãnh lãnh lương đâu ok tôi xong rồi rồi, đó, vậy là xong Trời, rất là đơn giản luôn bạn ơi hả Mà khoan nha, không phải như vậy thôi là xong đâu nha Bọn mình, hồi nãy bọn mình đã giới thiệu cho các bạn biết rồi đó Là bọn mình chính là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đó cho nên là hôm nay bọn mình sẽ phẫu thuật thẩm mỹ cho mèo simi trở nên xinh đẹp hơn các bạn ơi à <laughs> ok Sam đồng ý không cái gì kỳ vậy tôi nhớ rồi ai mà là gì ta chỉ là bác sĩ thôi đâu ra phẫu thuật thẩm mỹ vậy trời ơi ông này đừng đừng có làm gì em gãi tôi nha nào nào tôi là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là tôi chỉ có gọi là làm đẹp thôi chứ không bao giờ làm xấu được bà yên tâm rồi ok để tôi xem coi à, mèo Simi hiện tại là đang có một cái đôi mắt màu đỏ Trời ơi trời nhìn khá là nguy hiểm Chúng ta không thể nào để đôi mắt màu đỏ được Chúng ta cần phải đập đục đục đục đục nó ra ờ, đục nó ra <laughs> ok màu gì mắt ta đẹp mà mắt màu đỏ không đẹp hiểu không ok để nhìn với coi ui trời ơi sao mày trong đây tôi thấy có cái não của Simi luôn nè đâu ui có luôn hả hay dữ vậy ừ nó có cái não sim trong đây luôn à <laughs> trời ok rồi thôi tôi sẽ đập cái não ra luôn cái gì vậy cả ơi cho con nhỏ nó suy nghĩ trong đập cái não ra người ta cứ suy nghĩ được không ừ, tôi đó. đập cái não xong rồi tôi sẽ thay một cái não màu đen đó là simi sẽ có đầu óc đen tối không <laughs> bị điên <laughs> sao á nghĩ sao vậy trời đất ơi ok rồi rồi ok giờ tôi leo lên trên đã rồi ok bạn ơi sợ thì à, đôi mắt á, thì mình nghĩ là mèo simi là con gái nên phải sử dụng một cái đôi mắt là đôi mắt màu hồng nó sẽ cute phô may que hơn bạn ơi đó à. ok rồi tiếp theo nữa là gọi là con gái thì gọi là thường hay gọi là đánh lông mày cho nên mình nghĩ rằng là mình sẽ gọi là phẫu thuật cho sam uh, nhầm lộn cho simi một cái lông mày thật là đẹp ok mình sẽ cắt tóc đó cắt tóc ra Đấy, cắt cắt ra cắt ra tôi nghi ngờ về cái sắc đẹp của ông có phong ơi tôi đang sợ sợ rồi không ơi bà là y tá thì bà chỉ cần phụ tôi thôi hiểu không còn mọi thứ để tôi lo ok cắt tóc ra Trời cho ông lo đi ông tôi dám phụ luôn á trời cho Em cho simi làm như thì nở luôn nè cho Simmy cho hành động thôi luôn đó ok rồi <laughs> à, ờ à, ơi bây giờ nè mình đã làm xong nè ủa khoan tự sao bên đây bị mất bị bị bị bị mất một một cái phần màu màu trắng này ok đặt ra lắp lắp vô lại nè ok rồi bây giờ mình sẽ cho sim một cái ờ, lông mày thật là đậm rạp đó ok rồi trời đất ơi ok rồi tiếp theo nữa mình sẽ cho sim thêm một cái mái tóc của gọi là gái nhật đó nà ta mày sa rà he ê ê ê ê ê đó ok <laughs> mình sẽ hỏi vô nè rồi đó thành tóc gái nhật rồi nè thấy không đó cute fomewe liền ok để phong gọi là ừ. phong không chỉ là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mà phong còn gọi là nhà tạo mẫu tóc nữa bạn ơi đó bạn thấy phong giỏi không phong quá giỏi giỏi ơi là, là là giỏi luôn tạo mẫu tóc luôn thấy không đó bảo đảm là phong tạo mẫu tóc xong là simmy sẽ thích liền sẽ thích cái mẫu tóc này liền các bạn ạ à. đấy ok xây nè rồi đấy thế là xong bây giờ tiếp theo nữa con gái á, thì gọi là mình thấy con gái để ý rằng là con gái thường hay đánh son các bạn ơi nhưng mà son môi thì nó sẽ gọi là không tốt cho sức khỏe một chút nào cho nên ok mình sẽ gọi là à, giúp cho sim có một đôi môi quyến rũ hơn đó mình sẽ làm cho sim một cái à, bờ môi gọi là căng mọng màu màu màu đỏ nha bạn nha ở xây thế này này đấy ok bớt ờ, ơi nhiều cái gì vậy quá căng mọng quá đẹp đấy ok à ờ, khoan. môi bị gì ta bị ờ, gì ta bị ăn cay phải không phải Tô thêm mà, phải thêm mấy mấy mấy mấy cái răng vô nữa đấy ok Đào rồi đất ơi em gái tôi muốn gì muốn đối xử tàn nhẫn như vậy không <laughs> tàn nhẫn gì mà tàn nhẫn xấu dễ sợ luôn á tào lao tôi gọi là làm đẹp như vậy mà ok rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem kết quả nha một hai ta dạ. da đó mấy bạn thấy gì chưa mình vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ cho sim có chút xíu thôi mà nhìn sim y hệt như là mỹ nhân trong truyện tranh luôn các bạn ơi các bạn coi nè đôi mắt to tròn hiểu không lông mày rậm rạp với thêm một cái bờ môi màu đỏ vô cùng quyến rũ đó cực kỳ gọi là đẹp luôn các bạn ơi của gái Nhật gái Nhật Và dạ, đó. ma tà sa là he ế ế ê ê Trời tôi tất chết Tôi tất chết luôn á trời Nghĩ sao em gái tôi xinh đẹp mong làm như một con ma dữ vậy Trời ơi trời tôi thấy đẹp mà mấy bạn ơi bạn thấy nhìn nhìn nhìn nhìn mèo simi nhìn đẹp không bạn nếu bạn nào thấy mèo simi đẹp thì nhớ bình luận ở cho mình biết nha chứ mình thấy mèo simi sau khi được mình phẫu thuật thẩm mỹ xong nhìn xinh ơi là xinh luôn chứ có xấu chỗ nào đâu bà này bà nói gì ạ phẫn nộ phẫn nộ phẫn nộ không phẫn nộ phẫn nộ ngay mà phẫn nộ rồi rồi ok rồi mèo simi coi như là tôi đã phẫu thuật xong cho bạn thành công rồi đó ok tôi không lấy tiền đâu bạn yên tâm nha ok thôi tôi về đây rồi ok trời đất ơi trời cái gì vậy sao sao bà đập sao bà đập cái cục này của tôi vô à, ăn quá đang tức giận tôi đang phẫn nộ thấy không phẫn nộ phẫn nộ phẫn nộ không phẫn nộ nhưng mà phẫn nộ rồi ok xong rồi đó rồi thôi tôi không lấy tiền đâu bạn bè nhau mà cho nên là thôi không cần lấy tiền nha ok về về về rồi chúng ta cùng nhau đến với nạn nhân À nhầm nhầm Chúng ta cùng nhau đến với bệnh nhân tiếp theo nè bạn ơi Let's go Rồi ok bạn ơi Và bệnh nhân tiếp theo của chúng ta Đó chính là Kairon TV các bạn ơi Đó hôm nay là có mèo Simi với Kairon đến đây Để gọi là phẫu thuật thẩm mỹ ở cái bệnh viện của mình các bạn ạ à. Đấy không Mình là một bác sĩ giỏi cho nên là mọi người phải đến đây để khám bệnh mình luôn các bạn Thấy ghê không Đấy ok Rồi từ để mình nhảy mình nhảy xuống dưới nè Rồi ok Hey, hôm nay gọi là rất là gọi là mừng khi mà Kairon gọi là đã tin tưởng đến đây để phẫu thuật thẩm mỹ. Yên tâm đi Kai, anh em với nhau, bạn thân với nhau cho nên là Phong quyết định là Phong phải sẽ giảm giá 50% cho Kai nha. Đó, ok. Rồi, thì à, đầu tiên à, để xem coi, mình nhìn coi Kairon á thì gọi là cũng khá là đẹp trai á Nhưng mà có điều là nhìn cái mái tóc nữa bạn Đó cái mái tóc nhìn nó cứ sần sù Nó cứ dài thòn lòn như thế nào á Cho nên chúng ta cần phải cắt tóc đó ok từ từ ba dài là không từ, từ từ từ từ từ từ bây giờ mình phải chữa bệnh cho cây đon chứ đúng không cây đon bị nè bị bệnh nè thôi tôi là tôi chỉ thích phẫu thuật thẩm mỹ thôi còn cái chân của cây đon bị gì vậy ờ thôi bà bà chữa bệnh đi nè bây giờ nè bà đập hết mấy cục máu ra nè sống đầu bà bà bà bà sửa lại cho cây à đó ok rồi ok còn gọi là phẫu thuật thẩm mỹ thì cứ để tôi ok đầu tiên là mình sẽ cắt cho cai một cái à, mái tóc thật là đẹp nha bạn nha đấy ok thì à, con trai con trai người ta thường nói rằng là chán càng cao thì càng thông minh đấy ok bởi vậy cho nên là mình sẽ cắt cho cai một cái gọi là mái tóc mà có một cái chán thật là cao nha bạn nha ok rồi cắt thôi Rồi ok bạn ơi Thì sau khi mà cắt tóc xong thì à, mình đã cắt được cho Kairon một cái mái tóc à, Mà người ta thường hay gọi là đầu hối các bạn ạ à. Đó Nhưng mà đầu hối thì càng thông minh đúng không các bạn Đấy ok người ta nói là chán cao thì càng thông minh Mà cho nên là cắt đầu hối là cũng được mà đâu à, sao đâu đúng không có. ông làm Kairon từ một người đàn ông thanh niên trẻ bây giờ thành ông già luôn Ông già hỏi đầu luôn hả Phong Đầu lao ông già gì mà ông già Cái này là cái phong cách của ta bà không biết gì hết trơn rồi ok rồi ờ, okay. yên tâm đi cay mình là làm tóc là siêu đẹp luôn rồi ok rồi đó rồi bây giờ tiếp theo là gì đây à, Kairon thì à, gọi là có một ước mơ các bạn ạ à. mà mấy bạn có biết ước mơ cay Kairon là gì không đó chính là ước mơ của cay Kairon đó chính là có được sáu muối và ốm lại các bạn ạ à. đó ok bởi vì vậy cho nên là hôm nay mình sẽ giúp cho cay Kairon ốm lại và trở thành sáu muối nha các bạn nha ui ok để nhảy trong bụng bụng bụng cay Kairon coi trời trong bụng Kairon sao không có gì trong đây hết trơn vậy à chắc là Kairon nhịn đói để ăn kiêng để gọi là giảm cân đây mà thôi không sao có phong ở đây là cay không cần phải ăn kiêng nữa yên tâm nha rồi ok à, thì gọi là ta thường hay nói là à, con trai là phải có lông mày rậm rạp cho nên mình sẽ cho cay một cái lông mày gọi là dài từ đây bên đây qua bên kia luôn nãy ok <laughs> rồi rồi ok đó một cái đôi lông mày cực kỳ quyến rũ Ok tiếp theo nữa cái chỗ này bị lỗi nè Mình sẽ đập nó ra sau đó gắn nó lại rồi ok Rồi bây giờ mình sẽ làm 6 muối cho cây ron nha các bạn nha Thì các bạn hãy xem mình đây Mình sẽ hướng dẫn cho bạn có được 6 muối nha Thì đầu tiên để coi coi cái gì để lấy được 6 muối ta ờ, Khói màu vàng à khói màu vàng cũng không được mình cần phải có cái khối có màu da như thế này ok mình sẽ đi kiếm nha các bạn nha ok đi kiếm đi rồi ok bạn ơi bây giờ mình đã kiếm được mấy cái bờ block này rồi nè bây giờ đầu tiên nha thì mình sẽ xây cho cai một cái cổ này đấy ok rồi tiếp theo nữa là mình sẽ à, xây ra cho cai một cái à, body thật là sâu muối nha các bạn nha chuẩn sói ca luôn nha ok rồi mấy bạn hãy cùng xem thử xem sau khi phong phẫu thuật cho cai don xong cai don sẽ gọi là trở thành sâu muối thế nào nha ok let's go ơi hình như là sau khi mà mình phẫu thuật cho cai xong thì mình thấy nó có cái gì đó sai sai các bạn ạ à. mình tính là bơm cho cai gọi là sáu cục muối ở ha ở hai bên nhưng mà hình như là mình bơm sai rồi xong nó nhồi thành từ 6 cục thành một cục luôn rồi các bạn ơi ai hình nhìn nó hơi giống bụng bia nha à, nhưng mà nhưng mà chắc là không sao đâu ha đúng rồi chắc là không sao đâu trời là trời người ta nói rằng là đàn ông bụng bự thì sang mà đúng không các bạn đó chắc là không sao đâu ha <laughs> ok thôi cái đó nè yên tâm đi không sao đâu mái tóc của bạn cùng với cái cái cái bụng của bạn là hợp lý luôn á giống y hệt như là mấy cái ông mà bợm nhậu á đó bụng bự á nhìn nhìn kiểu kiểu nhìn nó cũng sang trọng mà đúng không ấy không sao đâu nha <laughs> ok rồi đó thôi mình à, chỉ phẫu thuật đến đó thôi chứ mình không lấy tiền đâu bạn yên tâm nha ok trời ơi là trời bạn coi <laughs> cái bụng bự gì đâu mà nó trồi lên nguyên cục luôn thôi chắc là mình nghĩ rằng là Kyron sẽ thích bức tượng này lắm ok um, um, ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhớ bấm subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em còn bây giờ thì uh, mình ờ, tạm biệt mọi người đây mấy bạn muốn những tập tiếp theo mình sẽ phẫu thuật cho ai thì bạn đừng quên bình luận cho mình biết nha còn bây giờ thì chạy chạy chạy chạy mấy bạn ơi không thôi tí nữa cây ron quýnh mình chết chạy chạy chạy chạy chạy